Cô có 1034 là số có 4 chữ số, nhân với 2 là số có 1 chữ số. Bình thường, khi nhân ở số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, các con phải đặt tính, vì thì chúng mình cũng cùng nhau đặt tính nhé. Thừa số thứ nhất ta đặt ở trên, thừa số thứ hai ta đặt ở dưới, sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Khi thực hiện thì ta thực hiện theo tứ tự từ phải sang trái cô nhắc lại thứ tự nhân chúng mình thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Bây giờ cô trò mình cùng nhân phép tính đầu tiên. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 và ở đây cô viết 8. Sau khi nhân hàng đơn vị rồi chúng ta nhân tiếp đến hàng chục. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. Nhân tiếp đến hàng trăm, 2 nhân 0 bằng bằng không viết không ta viết không vào đây và cuối cùng 2 nhân 1 bằng 2 viết 2 ta sẽ có phép tính 1034 nhân 2 sẽ bằng 2068 đây là phép nhân không nhớ nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số các con cũng làm giống như khi mà mình nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số Phần này khá dễ dàng đối với các con đúng không nào? Chúng mình cùng đến với ví dụ thứ hai nhé. Ví dụ thứ hai đương nhiên là sẽ có phần có nhớ rồi. Các con hãy chú ý để chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 2. Cô sẽ có 2125 nhân với 3. Cô sẽ đặt tính 2125 nhân 3 thừa số thứ nhất đặt ở trên, thừa số thứ hai đặt ở dưới viết dấu nhân và kẻ phép tính